vô vô con đi vô đi vô vô ừ, con đi đâu đó hả hai ghế đâu đó con đang chơi xuống công viên chơi em bé này ra đi ra đi ra đây đừng có chạy nè rồi đi qua đó kìa đi qua bên tay phải kìa con gái đi đâu đó con, tụi con đang đi xuống chung cư để chơi công viên vậy hả chứ em đừng chạy qua đây ngồi nè kia qua ngồi nè tiên qua đây ngồi cho em lại ngồi ghế này gãy em ơi tự nhiên không quay con quay em nè qua đây luôn nè hai chị em nhìn đi hai chị em nói gì đi

Chừng chút. Action Đi em Em bé muốn ảnh em Em bé muốn em nè Chơi trò gì kỳ vậy Yeah. vô đây mát nè con vô đây mát nè leo lên đây leo lên đây leo lên đây con viên nè nắng gì con chơi gì đã gì